câu lệnh vào đây và enter máy sẽ send chúng ta bốn file ok như vậy là đã tạo xong chúng ta sẽ thay thế ờ, cốt cũ bằng những cốt mới ở đây ba file html ts và css đầu tiên chính là file à, dashbar.command.html copy code mới paste vào lưu lại tiếp theo là trang à, ts trang ts này thì chúng ta sẽ import uh, heroes chúng ta sẽ viết lại hàm get hero và cuối cùng là css size style sheet ok như vậy là đã xong ờ, cho hero component và hàm LASPA của chúng ta sẽ là trả ra 5 hero trong mảng các bạn hiểu như trang chủ là sẽ chỉ ra 5 hero nổi bật thôi không hiển thị ra tất cả chúng ta sẽ tạo ra thêm một uh, trang dashboard để có thể chuyển đi chuyển lại giữa hai trang các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn tác dụng của router Tiếp đến thì à, chúng ta sẽ thêm dashbar vào app approuting.module. Chúng ta cùng truy cập đến file này. Thêm dòng import component. Thêm đường dẫn. Các bạn nhớ là giữa các path sẽ có cách nhau dấu phẩy này. Dấu phẩy ở cuối cũng ờ, không sao cả. Các bạn nên thêm vào để đỡ dạ, may lần sau các bạn pet ở xuống ở dưới thì ờ, đỡ lỗi các bạn nhìn thấy là nếu không có phải thì sẽ lỗi ngay này ok tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm một uh, À, địa địa chỉ đường dẫn và ở file app routing đây là kiểu như chúng ta gõ chỉ gõ tên của project thì nó sẽ tự động chuyển hướng đến dashboard này. sẽ bét vào đầu đi đây cho đến thì chúng ta sẽ thêm một uh, link dashboard nữa này dòng app component html app component html chúng ta sẽ thêm một link của dashbar các bạn có thể copy mình link này hoặc là copy cả như thế này tôi sẽ copy mình link thôi chúng ta sẽ paste vào đây ô xin lỗi các bạn tôi chưa copy được copy paste lại đây là chúng ta đã có router đến dashbar chúng ta hãy cùng kiểm tra project của chúng ta đây đã có hai uh, chỗ dash 3 và hero hero dash 3 hình như có phần là CSS chúng ta chưa thêm vào để tôi cùng kiểm tra phần xe này chúng ta đã import rồi xin lỗi các bạn là chúng ta phải à, paste vào virus 3 component css tôi lại paste vào hero detail component css chúng ta sẽ cùng vượt lại chỗ css này và copy lại css và paste vào đúng file data 3 component css rất nhiều file nên việc nhầm lẫn là điều có thể xảy ra chúng ta đã paste lại CSS chúng ta hãy cùng kiểm tra lại trang dashboard của chúng ta đây trang dashboard của chúng ta hiển thị như thế này là đúng nha các bạn hero ra danh sách hero dashboard ra 4 hero chúng ta hãy cùng kiểm tra lại <clears throat> file ts file này hiển thị à, từ 1 đến 5 là chỉ có 4 hero thôi các bạn nhé 1 2 3 4 5 lấy từ 1 đến 5 Xin lỗi các bạn là hàng hết hero này sẽ trả về hero ở vị trí số 1 giữa số 1 và số 5 thì sẽ chỉ trả ra 4 hero là hero 2 3 4 5 ở trong mạng thôi Thôi bài học của chúng ta đến đây là kết thúc.